trên này em đã đánh dấu sẵn một chiều âm và một chiều dương rồi và một chiều tài và một chiều xỉu đấy ạ lắc về bên này của em nó sẽ ra xỉu và lắc chiều ngược lại kia nó sẽ ra tài bây giờ em sẽ lắc thử 10 chén 5 tài 5 xỉu cho bác để xem xem là cái độ hiệu quả của nó đến đâu các bác nhá còn nếu mà gặp chén phản là mình vẫn phải chịu rồi nó là phản thế hột thì không thể tránh được tài xỉu mà đúng không ạ này một tài hai tài ba tài bốn tài năm tài đó vừa rồi em đã lắp 5 chén tài đúng không ạ về bên này sẽ là xỉu đó một xỉu có thể lắp cho tay về phía trước hoặc các bác quay luôn về phía mình như này cho nó dễ này hai xỉu ba xỉu bốn xỉu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 để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất bên cơ sở em và video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác ở những video sau